Hello, xin chào tất cả các anh em biết thủ đã đến với xem cái bóng là có tiền của mình nhá. Ờ, chúng ta ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em trận đấu vào à, dạng sáng ngày mai. Ngày hôm nay thì à, dạng sáng ngày hôm nay thì có rất nhiều những trận đấu đã diễn ra rồi. À, một loạt trận đấu ở giải League One Pháp cũng như là à, giải à, cúp liên đoàn Anh này, rồi sau đó là cúp quốc gia Italia. Rất nhiều những trận đấu đã diễn ra à, ngày hôm qua mình cũng có lên cho anh em à, những cái xiên để anh em chúng ta có thể chơi tổng cộng đó là ba cái xiên anh em Đấy, rất nhiều những trận đấu ngày hôm qua đã diễn ra và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những trận đấu cúp thôi ngày hôm qua trận đấu uh, cúp ở giải Tây Ban Nha nữa mình cũng có lên cho anh em đó là Real Madrid và Valencia thì khá là tiếc khi mà anh em chúng ta hòa kèo mình có cho anh em đi đó là Real chấp 1 cũng như là cái xỉu uh, 2.5 thì anh em chúng ta hòa kèo anh em nhé và trận đấu ngày hôm nay mình làm cho anh em lại tiếp tục đó là trận đấu ở Cúp Tây Ban Nha tiếp à, trận đấu giữa Barcelona và Real Betis. Hiện tại kèo chấp đang là Barcelona chấp Real Betis 1 anh em nhé. Và cái tài đang là tài 3. Đấy. <clears throat> Điểm qua một chút à, về những thông số trước trận đấu đây anh em. Cả hai đội bóng này đều ờ, đang đá ở giải La Liga anh em nhé giải đấu ờ, gọi là cao nhất uh, của Tây Ban Nha thời điểm hiện tại khi mà giải đấu uh, có tranh những cái suất dự uh, cúp C1 châu Âu cả hai đội bóng gặp nhau 52 lần Real Betis thắng 10 lần Barcelona thắng 33 lần và cả hai đội hòa nhau 9 lần anh em nhé và những cái thông số khác nữa những thông số gần đây của cả hai đội đó là Barcelona hiện tại đang có một chuỗi trận đó là 7 trận bất bại liên tiếp anh em nhé và à, trận thắng uh, Real Betis thắng Barcelona đó là đã từ năm 2011 rồi và đây đã là 2023 rồi anh em nhé đây, cách nhau 12 năm rồi và trong 26 lần uh, Real Betis đối đầu với Barcelona trên sân nhà thì Real Betis chỉ giành được 6 chiến thắng à, có 6 trận hòa và Barcelona giành 14 chiến thắng anh em nhé tất cả những thông số đều đang nghiêng về Barcelona tuy nhiên tuy nhiên anh em đấy tuy nhiên anh em thì uh, trong 3 trận đấu gần đây nhất thì với cái kèo chấp 1 đấy với cái kèo chấp 1 anh em nhé với kèo chấp 1 của Barcelona đây với kèo chấp 1 của Barcelona thì hầu như anh em chúng ta hòa kèo đấy anh em thấy không uh, thắng Real Madrid 3-2 này, thắng uh, thua 1-0, sau đó là thắng 2-1. Đấy. Nói chung cách biệt cũng không quá lớn đâu anh em. Cách biệt uh, khi mà Barcelona thắng Real Madrid cũng chỉ cách biệt một bàn thôi, có trận đấu là 3 bàn. Đấy, có những tỷ số lặp lại cũng khá là giống nhau anh em. 3-2 cũng như là 5-2 và hiện tại thì cái tài đang là tài 3. À, với việc là kèo chấp 1 thì mình tin chắc rằng Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào Barcelona khi mà cái khung của Barcelona cũng như là cái lối chơi của Barcelona vẫn là lối chơi kiểm soát bóng anh em nhé và cái hàng tiền vệ của Barcelona được đánh giá chắc chắn rằng là phải tốt nhất uh, của châu Âu rồi cái việc mà kiểm soát bóng cũng như là truyền sẽ uh, đứng ở top đầu của thế giới thời điểm hiện tại anh em nhé Đấy, đó là hàng tiền vệ của Barcelona Vì vậy không có lý do gì mà chúng ta cũng đặt niềm tin vào Barcelona trong trận đấu này với cái kèo đó là chấp 1 ăn 0.85 à, anh em còn việc kèo tài à, nhà cái cho anh em chúng ta đó là tài ba hòa với kèo tài ba hòa này thì mình nghĩ rằng là với à, một trận đấu cúp thôi không phải là uh, ở cái giải lớn lắm cũng như là Barcelona cũng không cần tập trung quá nhiều vào cái giải đấu cúp này anh em nhé khi mà hiện tại Barcelona họ vẫn đang xếp đầu bảng tuy nhiên à, đầu bảng à, xếp hạng La Liga tuy nhiên thì à, chỉ cách à, Real Madrid với à, một trận thắng một trận thua thôi vì vậy nên là Barcelona họ vẫn đang muốn duy trì cũng như là giữ gìn lực lượng để có thể duy trì cái phong độ bất bại ở uh, La Liga để mùa sau họ lại tiếp tục đá cúp C1 anh em đấy và chưa kể rằng là sắp tới đây sẽ là cúp C1 diễn ra nữa cúp C2 diễn ra nữa thì Barcelona hiện tại thì xuống đá cúp C2 rồi tuy nhiên thì với việc rằng là để có những suất chắc chắn hơn cũng như là vớt vát lại danh dự thì mình nghĩ rằng là Barcelona họ vẫn sẽ tập trung vào cúp C2 đúng không à, những cái cúp châu Âu hơn là những cái cúp à, giải ở giải quốc nội anh em nhé thì với kèo tài 3 thì mình nghĩ là anh em chúng ta nên đi đó là xỉu nên đi xỉu anh em nhé đi xỉu thì hợp lý hơn đấy thì mình sẽ nốt lại cho anh em này mình sẽ nốt lại cho anh em đấy đó là chúng ta sẽ đi Barcelona chấp 1 cũng như là cái xỉu 3 và có thể anh em chúng ta đi luôn cho mình đó là cái mã kèo Barcelona 0.5 cũng như là cái xỉu 1.25 cũng được khi mà mình đang tính rằng là Barcelona sẽ có một bằng thắng trước Real Madrid ở ngay hiệp 1 anh em nhé Đấy, ở ngay hiệp 1 thì nếu như anh em nào mà an toàn hơn thì anh em có thể không cần phải đi cái kèo à, đây không cần phải đi cái kèo xỉu 1.25 mà chúng ta sẽ đi kèo 1 Đấy, cũng được ăn thấp tuy nhiên thì nó cũng chắc chắn hơn so với cái việc là anh em chúng ta đi kèo chấp 0.5 đúng không và anh em chúng ta có thể đi kèo chấp 0.25 ăn 70 anh em nhé đấy à, nó thấp nhưng mà cái tỷ lệ thành công cũng như là chiến thắng nó cao đúng không anh em đấy thì à, đây sẽ là tất cả những mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta tham khảo trên kênh anh em nhé Đấy, kèo chỉ là kèo tham khảo trên kênh thôi để anh em chúng ta uh, khi nào vào trận đấu thì anh em chúng ta quyết định thì nó hợp lý hơn với việc rằng là trận đấu anh em chúng ta lựa chọn kèo trên anh em nhé Đấy, lựa chọn kèo trên thì tất nhiên rồi khi nào trận đấu diễn ra thì anh em chúng ta à, lại bắt đầu vào kèo thì nó hợp lý hơn so với việc là anh em đi kèo trước trận đúng không anh em và còn đối với mình khi mình chốt kèo đến giờ mình chốt kèo trong nhóm thì mình sẽ lựa chọn ra à, trong năm mã kèo này mình sẽ lựa chọn ra hai mã kèo để đầu tư cũng như là đẩy lên cho anh em để anh em chúng ta chơi trong nhóm anh em nhé thì anh em nào muốn tham gia group bóng của mình cũng như là thích